hòa kèo nha anh em hòa kèo thì à, trận này à, hai nó hòa tới vô tới hiệp ừ, lăn lu luôn anh em lăn lu thì UB kích tăng đã ăn với cái tỷ số là ba một ba hai ba hai thì um, đã xác định được hai đội tiến vào uh, vòng uh, chung kết rồi nha anh em đó là Kích tăng và Iraq nha anh em thì năm nay có một cái sự đổi mới là Iraq vào tới cái vòng chung kết luôn nha anh em thì mình sẽ có một cái trận bờ rating mình nhận định cho tất cả anh em bờ rating và Kittle Ballet nha anh em thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm bờ rating nhưng mà mình đã có nhấn mạnh trong một cái ờ, video của mình nếu mà anh em xem anh em cũng biết là mình cho tất cả anh em nằm bờ rating chấp một thì ờ, mình khi có yêu anh em là có trang anh em chờ kèo bờ rating tuột xuống 0.75 hoặc là 0.5 anh em hả vào kèo thì tỷ lệ anh em anh em thắng sẽ cao hơn thì cái trận này thằng đây tình thắng với cái tỷ số 1-0 thì nếu mà anh em nào đã có chơi trang giống như mình báo cho tất cả anh em rồi á thì anh em cũng húp được cái mã kèo đó nha thì bây giờ mình sẽ tiến vào phần nhận định kèo của hôm nay cho tất cả anh em thì còn anh em nào mà đang chơi bên ngoài thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo mình là 0937072613 hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em chơi được nhiều mã kèo hơn nha thì à, bây giờ mình sẽ vào nhận định giữa cái trận đấu trận đấu sớm nha anh em trận đấu sớm trận đấu sớm diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 18 tháng 3 giữa Nottingham Forest và Newcastle thì hiện tại trên bảng xếp hạng của ngoại hạng Anh á, thì Newcastle đang đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và có 44 điểm sau 25 vòng đấu thì đang kém thằng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng hai trận đấu hai trận nha anh em thì à, vị trí thứ tư trên bảng đó là Tottenham thì nếu mà Newcastle trong hai trận Newcastle sẽ thắng nữa thì Newcastle sẽ vươn lên cái vị trí số điểm là 50 điểm là đứng cái vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng luôn thì um, mùa sau Newcastle sẽ có giá tham dự cúp C1 nha anh em thì bởi vậy Newcastle sẽ quyết tâm trong hai trận cách biệt giữa Newcastle với Tottenham thì Newcastle sẽ lấy hoàn toàn 6 điểm để có vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng nắm chắc cái vé ờ, cúp C1 nha anh em thì còn trong khi đó thằng Nottingham Forest đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng và có 26 điểm sau 26 vòng đấu và âm 26 bàn thắng luôn anh em thì anh em thấy cái phong độ của thằng Nottingham Forest này nó chia đều cân bằng trong 26 ờ, trận 26 trận à, chỉ được có 26 điểm thì mỗi trận chia ra chỉ tầm một điểm và Nottingham Forest thì cũng mới lên hạng anh em mùa này đã đá đứng được vị trí thứ 14 cách xa vị trí đèn đỏ tới ba bậc hạng được thì cũng rất là an toàn cho Nottingham Forest rồi thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội nha anh em thì ờ, thành tích của đội chủ nhà trước nha thì đội chủ nhà trong năm trận gần nhất thì đội chủ nhà đã thua hết ba trận và chỉ để thắng hòa được hai trận trước Everton và Man City thì Nottingham Forest trong cái chuỗi thả, cái chuỗi năm trận gần nhất thì Nottingham Forest đang có cái phong độ đi xuống rất là trầm trọng luôn nha anh em còn bên phía Newcastle trong năm trận gần nhất thì Newcastle đã anh em thấy à, quảng một trận giữa Newcastle và Brighton còn thua ba trận Newcastle thua trước MU nè anh em thua trước Man City và thua trước Liver thì anh em thấy Newcastle thua ba trận liền nhưng mà thua trước những ông lớn ở ngoài hàng Anh chứ không những ông nhỏ ngoài hàng Anh thì Newcastle toàn thắng nha. Anh em thấy trận vừa rồi mới gặp uh, Wolverhampton thì Newcastle chơi trên sân nhà của mình Newcastle ăn với cái tỷ số là 2-1 thì cái trận đó mình cũng có nhận định kèo cho tất cả anh em mình cho anh em nằm Newcastle và nằm tài. Thì cái trận đó anh em cũng đã húp full kèo trận đó rồi. Thì um, mình sẽ tiến vào cái phần uh, là lịch sử đối đầu của hai thằng này luôn nha anh em thì anh em thấy cái lịch sử đối đầu của thằng Newcastle và Nottingham Forest á, trong cái lượt uh, trong cái lượt đi trên sân nhà của Newcastle thì Newcastle đã ăn Nottingham Forest với cái tỷ số là 2-0 thì trước đó nữa là cầm 2018 2017 nha anh em thì lúc đó Newcastle chưa có một cái sự đầu tư của những um, đại gia thế lực ngầm thì uh, lúc đó Newcastle uh, vẫn còn đang yếu lắm nha anh em thì Newcastle đã để thua thằng Nottingham Forest Đội thua Nottingham Forest với cái tỷ số là 3-1-3-2. Thì trước đó nữa Newcastle thắng 3-1 trong 2016 thì năm nay, năm nay cái mùa Newcastle rất là lên dò nha anh em. Thì anh em thấy những trận gần nhất của Newcastle thì Newcastle đã rất là hay. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà trong lịch sử đối đầu trong cái trận gần nhất của lượt đi của Newcastle và Nottingham Forest nha trên sân nhà của Newcastle luôn thì trận đó Newcastle ăn với cái tỷ số là 2-0 thì toàn là ăn vào trong hiệp 2 không nha anh em ăn trong hiệp 2 nha còn góc góc thì cái trận đó 11 quả góc nghiêng về Newcastle thì anh em thấy Newcastle áp đảo cái trận đấu này như thế nào rồi thì anh em thấy Newcastle trên sân nhà áp đảo được cái thằng Nottingham Forest này giống như uh, Newcastle hoàn toàn cầm bóng trong lần kiểm soát đó luôn nha anh em bởi vì Newcastle ăn với cái tỷ số là 2-0 lượt kiểm soát bóng của Newcastle là tới 67% trong khi đó bên phía anh em thấy bên phía cái thằng ờ, Nottingham Forest nó chỉ kiểm soát được 14% thôi thì ờ, anh em thấy cái trình của thằng Newcastle cao hơn cái thằng Nottingham Forest này rất là nhiều nha thì um, bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này luôn nha anh em đây Nhà cái đang đưa mã kèo ra là Newcastle chấp với mã kèo 0,75 và tài xỉu 2.5 thì mình sẽ tiến vào cái phần trận rồi thì Newcastle chấp tới 1 chơi trên sân nhà chấp 1 mà hiện tại bây giờ Newcastle đang chơi trên sân khách nhưng mà Newcastle vẫn chấp với cái mã kèo là 0,75 và tài xỉu 2.5 thì cái trận này anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Newcastle và cái thằng Nottingham Forest thì trong bốn trận đối đầu gần nhất thì đã nổ hết ba trận tài thì anh em cứ nằm vào cái mã tài và cái mã trên thì mình sẽ tiến vào cái phần mà kèo mình gửi cho tất cả anh em luôn nha đây thì anh em cũng thấy cái đây là cái kèo mình cho tất cả anh em là chọn cả trận nha cả trận thì anh em cứ nằm Newcastle chấp 0,75 cho mình còn tài xỉu 2.5 thì anh em cứ vào vào cái mã tài mạnh tay cho mình luôn nha vào mã tài mạnh tay luôn nha thì hiệp 1 anh em cứ vào Newcastle chấp 0,25 thì mình dự đoán hiệp 1 sẽ Newcastle sẽ có một bàn thắng 1-0 và qua hiệp 2 qua hiệp 2 là sẽ có hai bàn thắng qua hiệp 2 sẽ có hai bàn thắng đó là một điều dành cho um, Newcastle nữa là tỷ số là 2-1 nha anh em anh em có nếu mà anh em sợ thua thì anh em có thể lót cho chị mã tỷ số một điều còn anh em muốn ăn chọn kèo luôn á thì anh em chờ ra sân trong vòng chừng